Chào các bạn. Chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động đang mong chờ trận đấu này. Ta có thể dễ dàng nhận ra sự náo nhiệt đến từ khắp các khán đài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 đường truyền về cho thủ môn David Alaba Luka Modric Koulibaly Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ tốc độ rất dứt điểm cú sút không đủ lực và đội hiểm hóc để có thể đánh bại đội thủ môn hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng vấn đề còn lại là hàng phòng ngự có giữ được sự lạnh lùng hay không Tony Cross pha xử lý tốt wow! như vậy là câu lạc bộ Real Madrid đã có bàn thắng một lần dẫn trước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 giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ trong bóng đá đôi khi những chiến thuật không mang lại hiệu quả thì việc một cá nhân tỏa sáng đúng lúc lại mang lại một kết quả mỹ mãn không được đi bóng rất sung anh cắt bóng rất hay chuyển hướng quá hay đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Benzema trở lại với những tình huống bóng dài Fofana Toni Kroos vẫn tiếp tục đi bóng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 Tỷ số trận đấu là 1-0 và có lẽ trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Vinicius Koulibaly Đi bóng rất sung anh vẫn tiếp tục đi bóng phản công Luka Modric cần phải có một sự vây giáp ngay đây là một cơ hội tốt để mở một tình huống tấn công nhanh cho Felix sẽ có một tình huống ném biển rất nguy hiểm đã để mất bóng Cavani pressing rất hiệu quả Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Benzema. Vinicius. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. Mọi thứ đã qua đi.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 rất tốt đọc tình huống quá hay Koulibaly cho Felix lỗi rồi Benzema nguy hiểm dứt điểm Thời gian còn lại là không nhiều. Benzema Benzema Fofana Và lúc này